Android មកដក top Cambodia មកអត់លេងអើយ top 1 top 2អាចដកវត្ត Cop series ក្តី lorry Cop series ដកមកបារហើយដក top Cambodia ទៅមកអស់នេះបាទខ្វាំបដាមុនមកអត់លិចឯងសាហាវមួយអត់លិចសាហាវអត់ឯង Sabar aja. Di skip aja. Mới bật kia mà. Cái vai vai bật này. Xì nó xa xì sẵn đúng không? Ơ, à, thôi. Nó cái ai thầy. vậy á vậy á vậy bọc chơi thật không thầy thôi khai vào đây này này cru fra បាត់អំអំគេណាឃើញអំអំគេណាឃ្លៀកកណ្ដាលអឺជាប់ខ្លោតហើយ cho vào đây cho mà chọc tan sắt rồi chia toàn vay này bài thơm á nó rồi bạn bánh bánh rồi này Better trong đã tí bay vô But is watching with you Bật phá xa, phá xa, phá xa được không? Phá khổ mềm lửa chơi Ờ, bật xa nào enemy auto under Vai rồi này, bay khó mà còn chế plem top plem mà plem đá rồi chuẩn cho nhưng các bạn lấy mà Hehehe <laughs> kita lihat komitmen ya pak linh dương ba thì đã chưa chiến này ơ ơ ơ cái gì bẻ đâu rồi bẻ đâu rồi đâu rồi Em có ba này, chứ đứa kia này bùn 冲冲冲冲啊！bốc bốc bốc bốc bốc lửa bốc lửa cái tên lửa cái đấy bốc lá không mày chui bốc mắt nè nhà bà xe, thì bó thì bó <laughs> ok và đang thi gì I love you mới cái này mới cái này đặt tay lửa đánh lửa này lửa này lửa này lửa đánh lửa Come dưới Come dưới Giờ ta đánh bom cho muối này Giờ ta gặp phi này nó có chăn được phóng pin nè nó lớn pin nè nó lớn pin nè mùng bạc á dễ pro rộng nhưng mà được ca ấy bạn đây nó phát khơi gắm thế nữa sao nó វាយនេះគ្រូប្រាជ្ញអត់ជិះអត់ជិះរ៉ារ៉ាងាប់បាត់ហើយថយថយថយលោលោណែណែណែណែណែណែណែក្រាំងចូលបាញ់អត់ដប់ចៃហើយបងបាត់ម្លេះលើប្រឡងអេអេមិនដាច់មិនដាច់អេក្រាំងចាំបានបើកាមត្រីនេះជិមើជិមើ ចាំមើលចាំមើល stand stand C ខ្លោត4400បើបើបើចូលចូលtới đi ơ ơ ơ ơ ơ đi bé đấy ơ bao nhiêu tiền à linh ba đá đấy off link off off free fire ừ là bo là ừ, thằng đấy à ừ, bum bộ đá đi hello đồ sư ơ, tới Kruva chết tròi mà đây sàn nè Xem gì gì vậy Eh, sampai ini ya? Lan lu pak pak pak pak. Pak, eh, hal lo. ừ, bây giờ rồi ma thở thử với ừ, thở tiếp ạ thở cru fra ừ, thở tiếp ạ à. bè trong quá Xong rồi thằng thở mà stun stun mình nâng là cái hình chỗ này map bao nhiêu nè reload rồi ờ, thôi thôi thôi thôi thôi thôi anh ngó đi trời trời làm đồ ngay nè bơ bơ bơ kia ai có thử bơ hết mấy em bố hết ngao bay bà đã nó chưa này កុំដឺគេមើល what if watching again ហ្នឹងគេលេងមិនត្រូវឡោះសែនណាគាត់សែនណា Hello bro ស្មីខេងអាយ៉ាប្រខេង ប្រខេងឥឡូវយកប្រខេងមិនចឹង brand ទីស្រីមិនវាយជារហូតចឹងអឺត្រូវខ្លួនអឺគ្រប់ខ្លួនអឺតែណាគ្រប់ខ្លួន ហ្នឹងមកបាត់អញអត់បើកសលេងខូនហ្នឹងអឺធ្លាក់ថប់ទៅអស់ហើយអាហ្នឹងខ្លាំងណាស់បែនហ្នឹងចេញមួយបែងអានឹងចេញមួយអាយ៉ាអេអេ account អាយ៉ាមែនទេ em e ខោដែរសខេងខេងយ៉ាងមិញចេះ em a ណាដល់ឃើញនឹងចុយលឺតែអឺអឺអឺអឺយ៉ាងម៉េចប្រាដឺស្រ័យលឺម៉េះតូនខ្ញុំយំហើយចេះយំយ៉ាងម៉េចយំយ៉ាងម៉េចប្រាដឺដោយសារណាហើយមនីលៀតចុយមកមិនដឹងខ្លោបមិនដឹងហងវាយវាយមកចុះខ្លោប